Bài báo này đã sử dụng nguyên văn từ đốt lò, blazing furnace, mà dư luận trong nước vẫn thường gọi cho chiến dịch thanh trừng phe đối lập của ông Trọng dưới danh nghĩa chống tham nhũng. Bài báo nhấn mạnh, cuộc thanh trừng này là chính sách đặc trưng của Nguyễn Phú Trọng, người với tư cách là Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, là nhà lãnh đạo tối cao của đất nước, có quyền lực hơn cả Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước. Hình ảnh bản chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam trên trang web của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế. Bài báo đã dựa vào chỉ số cảm nhận tham nhũng mới nhất được công bố trên trang web của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế vào tháng 12 năm 2022. Theo đó, Việt Nam đã tăng 24 hạng, lên vị trí 87 trên 180 quốc gia được đánh giá. Trang The Economist cũng nhắc đến hai đại án lớn của Việt Nam trong giai đoạn đại dịch đạt mức đỉnh điểm. Cụ thể, bài báo cho biết, các quan chức đại sứ quán của Việt Nam đã ra điều kiện lấy các khoản phí từ 5.000 đô la trở lên cho một suất hồi hương. Một phụ nữ trong trại cách ly nơi tôi ở đã phải trả giá gấp 3 lần chi phí bình thường để được về nước. Một người được đưa về nước trên chuyến bay giải cứu nhớ lại. Sau đó, chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc tiêu cực trong quá trình đưa công dân về nước. Đầu năm 2022, các nhà chức trách bắt đầu bắt giữ các quan chức với cáo buộc bắt những người muốn về nước trong đại dịch phải đưa tiền lại quả. Hàng chục cán bộ hiện phải đối mặt với việc truy tố, trong đó có hai cựu bộ trưởng. Vào ngày 17 tháng 1, Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam đã từ chức để chịu trách nhiệm về vụ bê bối. Hình ảnh bài báo trên The Economist, chiến dịch chống tham nhũng hạ bệ Chủ tịch nước Việt Nam. Vào tháng 12 năm 2021, giám đốc điều hành của công ty thiết bị y tế Việt Á bị buộc tội hối lộ các quan chức để bán bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty này. Các quan chức bị cáo buộc đồng lõa đã bị bắt giữ sau đó, bao gồm cả Bộ Y tế và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, vì đã tuyên bố sai sự thật rằng kit test Việt Á đã được chứng nhận bởi WHO và chính phủ Anh. Trang tuần báo của Anh cho biết thêm. Báo BBC.com hôm 30 tháng 1, trong một bài bình luận về việc thăng hạng chống tham nhũng của Việt Nam, đã trích dẫn luận văn Tiền là tiên là Phật, điều tra vấn nạn tham nhũng thâm căn cố đế ở Việt Nam của tiến sĩ Vũ Anh Đào thực hiện vào năm 2017. Về phòng chống tham nhũng, trách nhiệm được quy định là trách nhiệm của toàn xã hội. Nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không có cơ quan nào được giao nhiệm vụ cụ thể, nhất là phòng chống tham nhũng. Cứ cho là phòng chống tham nhũng thì ai cũng có trách nhiệm, nhưng trên thực tế thì không ai chịu trách nhiệm chính. Thực tế, hầu hết những người được phỏng vấn cho rằng các nhà lãnh đạo Việt Nam nhận thức rõ điều gì tốt và không tốt cho đất nước. Tuy nhiên, họ vẫn muốn duy trì thể chế hiện tại và hệ thống phức tạp vì lợi ích của họ. Kết quả nghiên cứu của Vũ Anh Đào cho biết, hình ảnh bài bình luận trên trang báo bbc.com giải thích tình trạng tham nhũng dai dẳng ở Việt Nam. Có thể thấy hầu như tất cả mọi người trong hệ thống đều tham gia đưa và nhận lại quả hoặc hối lộ và họ có lý do để làm như vậy hơn nữa, quan chức chính phủ có xu hướng nghĩ rằng ngừng làm như vậy có nghĩa là bị loại trừ khỏi hệ thống. Điều đáng quan tâm là không ai tự coi mình là một mắt xích trong một chuỗi tham nhũng có hệ thống, nghiên cứu kết luận. Mặc dù nhận định chiến dịch chống tham nhũng của Tổng bí thư có hiệu quả nhất định, bài trên trang The Economist cũng có lời khuyên ông Trọng nếu muốn Việt Nam phát triển trong trung hạn, nếu ông Trọng muốn Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình năm 2030 thì cần phải làm sao để các quan chức trung thực có thể thông qua dự án mà không sợ bị bắt. Vấn đề tham nhũng ở Việt Nam được nhận định là có tính hệ thống chứ không chỉ đơn thuần là liên quan đến đạo đức cá nhân. Làm sao để chống tham nhũng mà vẫn phát triển và tạo được niềm tin đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước về môi trường chính trị và kinh tế vĩ mô an toàn là điều quan trọng và cấp thiết đối với Việt Nam nói chung và đối với đảng Cộng sản cầm quyền nói riêng.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 trong ngày 16 tháng 1, trang Politico dẫn các nguồn tin ngoại giao từ Hoa Kỳ đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 5 và 6 tháng 2 sắp tới. Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ sẽ có cuộc gặp gỡ với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương thảo luận các cuộc xung đột tại Ukraine, kho vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Kinh cũng như các vấn đề quốc tế nóng khác. Trước đó, vào hôm 2 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương về quan hệ Mỹ-Trung và việc duy trì những kênh liên lạc giữa hai nước. Hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Chuyến thăm là hoạt động tiếp theo nhằm duy trì liên lạc giữa hai nước sau cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Joe Biden Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 vừa qua, chuyến thăm của ông Blinken được thông báo hồi tháng 11 năm 2022 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp nhau bên lề thượng đỉnh G20 ở Bali, nơi cả hai đều bày tỏ mong muốn ngăn chặn những bất đồng vượt ra ngoài khả năng kiểm soát. Ông Blinken sẽ trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm Trung Quốc kể từ tháng 10 năm 2018 khi người tiền nhiệm là Mike Pompeo có chuyến dừng chân ngắn ở Bắc Kinh sau khi đến Bình Nhưỡng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sự kiện này cũng được báo Tiền Phong Online đề cập trong ngày 18 tháng 1 như sau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hoan nghênh chuyến thăm, bày tỏ hy vọng ông Blinken sẽ đi theo lộ trình của cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và giúp đưa quan hệ Trung-Mỹ trở lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định. Hình ảnh bài viết ấn định ngày Ngoại trưởng Mỹ thăm Trung Quốc trên tờ báo Tiền Phong Online. Bài viết trên báo Tiền Phong cũng trích dẫn lời ông Blinken. Trong cuộc gặp với các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Nhật Bản tuần trước, ông Blinken cho biết chuyến thăm của ông đến Trung Quốc là để duy trì kênh trao đổi. Điều chúng tôi không mong muốn là bất kỳ hiểu nhầm nào có thể dẫn đến xung đột, ông Blinken nói. Bài báo này cũng nêu rằng Ngoại trưởng Mỹ cho biết chính quyền Biden cam kết lập ra những rào cản căng thẳng để quản lý quan hệ này một cách trách nhiệm, bao gồm việc tìm ra những lĩnh vực có thể hợp tác như biến đổi khí hậu và y tế toàn cầu. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột. Chúng tôi sẽ quản lý cạnh tranh một cách trách nhiệm nhưng chúng tôi sẽ cạnh tranh mạnh mẽ, tờ báo Tiền Phong cho biết thêm. Trong một bài bình luận được đăng trên báo BBC.com vào ngày 29 tháng 1, tác giả Trần Hiếu Trân nêu ý kiến nhận xét. Không còn là đề tài mặt cả, nhưng Việt Nam giờ đây vẫn liên quan đến một số vấn đề khu vực rất đụng chạm đến các quyền lợi của cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Cách Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển trong chiến lược vùng xám đang làm náo động không chỉ Việt Nam mà cả nhiều nước ASEAN khác là một điển hình. Hình ảnh, bài viết, bình luận của tác giả Trần Hiếu Trân trên báo bbc.com chưa hết, mặc dù Tổng bí thư Tập Cận Bình có hạ giọng, nhưng tình hình Biển Đông ngay từ những ngày đầu năm 2023 này vẫn không yên tĩnh. Trung Quốc vẫn tiếp tục đẩy mạnh các cơ sở phòng không ở Biển Đông, đặc biệt xây dựng các bệ phóng tên lửa trên đảo Subi, Vành Khăn, Chữ Thập và một số đảo khác của Việt Nam. Trong khi Hà Nội nằm yên và ưu tiên cho các dàn xếp nhân sự nội bộ, thì Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chủ động đề xuất với Trung Quốc cần có cơ chế tham vấn ở cấp các ngoại trưởng để ngăn chặn bất cứ sự leo thang nào trong khi cuộc xung đột vẫn tiếp diễn, ông Trần viết. Bình luận thêm về liệu rằng Việt Nam có những động thái phản ứng gì trước sự kiện này, tác giả Trần cho rằng Cùng lúc, ai quan sát tình hình đều ghi nhận từ phía Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Daniel Crittenbrink, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin,